À, xin chào mọi người, hiện tại tôi đang đứng ở trên nóc của nhà bán hàng Sale Gallery tại dự án Summerland Mũi Né Đây một là một trong những cái nhà bán hàng đẹp nhất mà tôi từng trải nghiệm Ở đây là trên đỉnh của cái Sale Gallery Mọi người có thể đi lên phía trên này để ngắm uh, view biển đối diện với Summerland Mũi Né là dự án à, khu biệt thự nghỉ dưỡng biệt thự Mũi Né đây mặt tiền đường võ Vĩnh Giáp rất là đẹp view à, nhìn thẳng xuống biển Đông tôi sẽ dẫn mọi người đi à, xuống cầu thang để mọi người sẽ nhìn thấy sự tiện nghi của cái Cell Gallery tại Summerland Hội Nam Mọi người có thể đi lên à, đỉnh của Cell Gallery bằng thang máy hoặc là thang bộ đây là những cái phòng ở trong Shell ờ, Gallery tại à, tầng 2 ở trên này thì ờ, chủ đầu tư Hưng Lộc Phát đã làm sẵn những cái căn ờ, hồ mẫu sau này thuộc 2.300 căn hộ khách sạn đây là bên trong những cái căn hộ mẫu tại Summerland Mũi Né đây, cách bố trí và thiết kế rất đẹp phòng ốc vì rất là cao cấp hiện tại chủ đầu tư họ chưa có hoàn thiện nên đồ đạc để hơi bừa bộn đây là một cái ờ, văn phòng làm việc của sale nhân viên kinh doanh bán hàng tại Summerland Mũi Né không gian làm việc rất là tuyệt vời không gian rộng rãi rồi view thì nhìn ra dự án và view nhìn hướng biển rất là đẹp đây là cái ờ, tầng 2 nhìn xuống ờ, Sa Mạc đây là toàn bộ sa bàn của Summerland Mũi Né hiện tại đây là sa bàn của cái ờ, khu cao tầng 2.300 căn hộ còn có một cái sau ờ, bàn một cái khu thấp tầng là những cái căn nhà phố những cái căn shop house thì chưa có là và một cái sa bàn khác một cái không gian rất là tuyệt vời để sale ờ, và những cái nhân viên kinh doanh làm việc ở đây là nơi để khách hàng đến để tham quan à, dự án rồi sale sẽ tư vấn trực tiếp về cái dự án Summerland tại cái sale gallery này đây là đi từ tầng 2 xuống tầng trệt. đây là bên dưới à, từng trệt của xe Ferrari nhìn ra thẳng mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp đối diện với khu biệt thự Mũi Né đây là một trong những cung đường đắc địa nhất tại khu du lịch quốc gia Mũi Né đây mời mọi người vào tham quan cái à, phong để tổ chức những cái sự kiện event tại à, Sewari một cái trung tâm à, một cái phòng tổ chức sự kiện có thể mời được hơn 100 khách hàng tới đây để à, giới thiệu về những cái sản phẩm trong Summerland Mũi Né được decor rất là đặc biệt sàn thì trải thảm nhung rất là cao cấp còn đây là những cái uh, toilet ở bên trong Shell Gallery đây là rất nhiều cái nội thất tại Shell uh, Gallery thì chủ đầu tư mới chuyển vào thì sẽ sớm để lắp đặt và đưa Selgari vào hoạt động đây là cái cổng đi à, ra ngoài Selgari cực kỳ đẹp luôn mọi người phía trước thì có một uh, cái hệ thống phun nước cũng rất là đẹp đây là toàn cảnh bên ngoài của Shell Gallery à, tại Summerland Việt Nam